전우감 내 아클론 전우감만 오늘 배워 aku nata oh delang bail reta nukite agutito Berdendande aku amat Toe nganteng Laku hemo Amat temangan de temangan Kaeng one tanah sidaa atawanga miania kawe agutagi toe mangan tanata mo mahal lanas lumata doa 근데 오늘 왜 baru tito Pada dende aku ama Doe nganteng laku hemo Mate mangande temang Kain one tanada